Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp đã quay trở lại kênh youtube của T Casino Thì uh, à, cho anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi bộ môn sóc đĩa bịp rất là hiệu quả Đó chính là con bát tàng hình tự động này giới thiệu với anh em đây là bát tàng hình tự động long phương này Đấy. đây là loại bát trốn tang nha anh em tại sao gọi nó là bát trốn tang vì uh, nó có thể trải qua mọi cái uh, kiểm tra test bình thường của anh em chẳng hạn như là khò qua lửa này ngâm nước này cũng như là soi này soi bằng đèn led thì uh, uh, mắt soi bằng uh, đèn led bình thường ấy thì bát rất là trong nhìn không thấy gì cả Đấy. để mình uh, lấy đèn mình kiểm tra cho anh em xem nhé đây cho anh em Đó, mình sẽ bật đèn led lên để kiểm tra cho anh em anh em nhìn này đít bát rất là trong suốt đấy, anh em nhìn này đấy, rất là trong đúng không ạ không nhìn thấy cái gì cũng như cái cạnh này đấy, ánh đèn đều có thể qua được anh em ngâm qua lửa khó qua nước thoải mái nha anh em đấy, bát làm rất là đẹp luôn đít bát này gần như là được uh, chôn bằng bê tông đấy, rất chắc anh em có thể rung lắc đập thoải mái không bao giờ rơi đít vỡ đít đấy đập thoải mái nha anh em đấy nó trốn tang thôi chứ còn à, không có một cái bát nào gọi là bát không tang cả anh em nhé anh em nhớ cho mình là không có một cái bát nào là bát không tang kiểu gì cũng phải có đồ thì mới có thể chơi được đấy đập ra đập nát tinh tươi ra thì kiểu gì cũng có còn như cái bát của mình đít làm rất chắc kể cả có đập ra thì không bao giờ vỡ đít cả đấy <clears throat> đây là đĩa và vị hoàn toàn xanh chín nha anh em với những con bát này này để chơi được thì anh em cần có à, một à, bộ màn bộ màn này sẽ hỗ trợ anh em chơi à, sóc đĩa rất là hiệu quả thì màn mình mới về rất là nhiều Đấy, đây là dòng màn dây nha anh em Đấy, rất là nhiều ngoài màn dây ra thì còn có những cái điện màn điện thoại ngụy trang như là 1280 này 6300 này Đấy, rất là nhiều cái dòng sản phẩm uh, uh, kết hợp đi cùng để uh, anh em uh, bịp hiệu quả Đấy, anh em có kỹ thuật bên ngoài thì anh em sử dụng màn dây bắt rất nét và hiệu quả Đấy, anh em đi chơi thì anh em nên có một anh em ở bên ngoài nữa hỗ trợ anh em để anh em chơi thì nó sẽ tuyệt vời hơn còn nếu mà không có người hỗ trợ thì anh em có thể sử dụng các loại màn như là đấy, 1280 và 6300 anh em sẽ bịp trực tiếp trong cuộc chơi đấy, mình sẽ à, mở những bộ màn dây này lên cho anh em xem thấy thấy sự hiệu quả cũng như là độ nét khi anh em sử dụng cái màn dây này nhé đấy, chỉ có một công tắc anh em bật này đấy anh em chỉ cần bật là màn nó sẽ hiện Đấy, màn rất to và nét đúng không ạ anh em nhìn này rất to luôn Đấy. anh em nào mà làm kỹ thuật ở bên ngoài nhìn màn này thì thích thôi rồi bát này thì đánh ờ, siêu nét rồi sóc cái cho anh em xem này Đấy. anh em nhìn thấy nét không kể cả chồng bị mình có thể đánh được hoàn toàn đây là lẻ nhá Đấy. anh em nhìn này một đen ba xanh đó anh em nhìn này chuẩn trăm phần trăm luôn không chạch tiếng nào Đấy, để hẳn lên đây cho anh em nhìn anh em chỉ việc sóc cái và kỹ thuật bên ngoài sẽ thông báo cho anh em là gì cách để anh em thông báo cho nhau thì mình sẽ sử dụng một bộ rung đây gọi là bộ rung tứ tử nha anh em đây là bộ rung để uh, chơi uh, phím cho nhau đấy anh em phím cho nhau anh em mang cái bộ rung này trong người đấy đây là một cái bộ rung uh, rất là bình thường anh em bấm rung thì nó sẽ rung nhé đây này bật công tắc lên này đó ok con này hết điện bấm lắp pin rồi đây ok anh em được rồi bật công tắc lên bấm rung là nó sẽ báo rung cho anh em nhé anh em nhìn này đó Đấy, đây chỉ là một bộ rung khiển bình thường thôi nha anh em tùy phím với nhau chẵn lẻ đánh bao nhiêu nhịp đấy báo với nhau bao nhiêu nhịp thì anh em sẽ tùy phím với nhau đấy cụ thể là do anh em quy định Đấy, các bộ màn rất bắt rất là nét luôn sóc cho anh em xem này Đấy, màn rất to và nét từ từ nhá đây là loại bát tự động Đấy, anh em chỉ cần sóc cái là màn nó sẽ hiện Đó, anh em đây thấy chưa rất nét kể cả dồn vị anh em cũng có thể nhìn rất là bình thường Đấy, dồn vị anh em cũng có thể nhìn được nhá, ừ, anh em nhìn sấp đôi nhá đấy sấp đôi mở cho anh em xem đấy. kể cả là dồn vị nhìn cũng rất nét không sợ những cái tiếng dồn vị ngoài cái màn này ra anh em sử dụng điện thoại 1280 à, cũng được đấy anh em nhìn này đấy 1280 cũng báo là sấp đôi sấp đôi nha anh em đây này mình sẽ cho anh em xem lại sấp đôi nhá nhìn rất là rõ chưa như thế này là anh em đã nhìn đủ nhìn đủ rõ rồi đúng không ạ đấy sấp đôi thì à, đấy rất là nét luôn phím rung này anh em kỹ thuật bên ngoài chẳng hạn như sấp đôi thì mình sẽ báo hai rung đấy lẻ một rung gì đấy quy định của anh em thôi đấy. màn đánh rất là chất thì, uh, rất là nhiều màn thì anh em muốn đặt mua hạn thì uh, có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình 0844 17 từ 9 hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở của T Casino thì uh, T Casino hiện đang có hai cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình và hai là bến xe miền Đông anh em lên các bến xe alo cho mình mình sẽ cho người đến đón anh em đưa anh em vào tận cơ sở anh em sẽ test thử anh em nhớ nhé nếu mà anh em không tin tưởng thì anh em sẽ mang uh, uh, vị và đĩa của mình đi còn uh, bên mình chỉ mang bát ra thôi đánh cho anh em hoàn toàn yên tâm Đấy. ở vùng miền các anh em ấy thì uh, có thể um, chơi mẫu bát khác ngoài cái mẫu bát này ra thì còn rất là nhiều mẫu bát khác à, mẫu bát cho anh em hơi đặc biệt hơn một chút thì anh em có thể mang bát lên đây mình làm anh em cầm theo hai hai bát nữa hai hoặc ba cái thì mình sẽ làm mất khoảng 5 đến 6 tiếng thôi anh em à, ngồi đợi một thời chút là bên mình sẽ làm xong cho anh em lấy luôn trong ngày thì à, đấy rất là <clears throat> nhanh chóng và dễ dàng thì à, anh em còn vấn đề gì thắc mắc thì cứ có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới để mình giải đáp cho anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino xin chào toàn thể anh em